bạn trở lại với chuyên mục làm việc của Gina ngày hôm nay Hôm nay chúng ta sẽ uh, bàn về phẫu thuật hàm hô hàm móng. Trước hết thì Gina sẽ uh, chia sẻ với các bạn về uh, tại sao mà Gina đi cắt hàm hô Và kết quả thì như các bạn đã biết đó ở trong video trước thì Gina có nói với các bạn là Gina nghiện thẩm mỹ Các bạn có tin là Gina nghiện cái cảm giác mà sau phẫu thuật mà nó cảm giác nó nó đau đau này OTT và thực sự rất là mê Rất là kỳ lạ các bạn Chính vì cái điều này mà Gina đã tìm đến thẩm mỹ và Gina đi sửa tùm lum hết các bạn ạ Nhất là cái miệng của mình á Gina cũng không biết là mình bị hô nhẹ Lúc nào cũng trong tình trạng cầm cái gương các bạn Và soi, và ngắm Và tham phiền ở trên tường Cớ sao ta ngắm mặt Càng ngắm thì nó lại càng vô duyên Ồ mày bị khô mày bị khô và hành trình đi tìm miệng đệ của Gina bắt đầu từ đấy và trước tiên Gina tìm kiếm lệch ra một cái sai lầm số phận nam trái như thế nào và Gina gặp đúng bác sĩ không có tâm các bạn ạ Gina chỉ muốn đi lệch răng thôi ông ta dụ dỗ nào là răng sứ để nhanh gọn nẹp răng thường nó mất 2 năm đang sữa chỉ có một tuần thôi rồi là chế độ giảm giá bla bla bla bla và cuối cùng con cá đã bị mắc cờ này còn rất là ngoan ngoãn để cho ông ấy mài mài mài mài mài đến hai cái răng liền mà không có hỏi ý kiến gì hết vẫn để cho ông ấy mài ngố lắm đi làm thẩm mỹ bị răng bị người ta lừa cái cảm giác mà khi mài răng nó kinh khủng lắm vậy rồi kết quả các bạn biết kinh khủng như nào không các bạn? Kết quả là răng màu trắng ngà ngà nó màu đục đục nữa nhìn là biết răng ngã rồi các bạn không phải răng nhìn nó không tự nhiên rồi người thì không biết là duyên nó chạy đâu hết rồi nhìn nó giả tạo một cách kinh khủng các bạn ạ rất tràn chán một hết cảm xúc và hối hận vô cùng luôn các bạn nhưng mà hết tiền rồi còn đâu làm gì còn tiền mới đi là sửa lại nữa 160 triệu một bộ răng có phải ít đâu các bạn tiền đâu mà sửa nữa một năm sau cái răng nó còn bị cười hở lợi lợi là bị thâm sau răng này hình như là cũng có mùi á à, một thời gian sau Gina tiếp tục đi tìm đến một cái viện thẩm mỹ khác ở ngoài Hà Nội và đi khắc tạo hình trái tim môi bác sĩ có nói là trời ơi cái môi của em là mỏng quá rồi mỏng đừng có làm nữa mà làm bây giờ em cắt cái môi trên bây giờ nó trở thành là không có môi luôn á nhưng mà một khi cái nghiện thẩm mỹ nó lên rồi thì có trời sập thì không ai được gì nào khủng lắm quá khủng luôn sau khi là phẫu thuật môi xong rồi đúng như lời cảnh báo của bác sĩ là mình buồn giàu thất vọng không muốn nhìn đấy không muốn nghĩ đến mà cũng muốn động đến cái môi cái miệng của mình nữa rồi nhiều năm sau đấy, không biết là số phận đưa đẩy thế nào Một lần cảm thấy chán nản cuộc sống á Mình quyết định là từ Singapore và bay về Hồ Chí Minh Và gặp cái bác sĩ mà mình đã nghiên cứu tìm hiểu rất là lâu rồi Và mình chỉ quyết định là mình đi hạ gò má với cả một hàm thôi thì hôm đấy là mình đến gặp bác sĩ mình nghe bác sĩ tư vấn bác sĩ bảo là ừ, bị hô nhẹ mình nên cắt hô nhẹ vì cái video lần trước mình có nói với các bạn là mình làm ba cái phẫu thuật về xương cùng một lúc Mình không có suy nghĩ gì Mình quyết định làm luôn Và đây là hình ảnh sau phẫu thuật vài ngày của Gina Vì là đại phẫu nên Gina thu xếp công việc ở bên Singapore và bay về Hồ Chí Minh là nghỉ ngơi một tháng và quá trình phẫu thuật của Gina như thế này ngày đầu thì mình qua bệnh viện uh, thì gặp bác sĩ để bác sĩ tư vấn thì bác sĩ có nói với mình là ừ, mình nên làm cái gì cái gì cái gì đó. Đến ngày hôm đó thì mình đến bệnh viện cũng khá muộn, tầm 4 giờ chiều Đấy bác sĩ điều y tá đưa mình đi khám tổng quát về cơ thể và lấy máu xét nghiệm để ngày mai có kết quả sau đấy là mình sẽ um, nên thớt <laughs> đúng hẹn ngày hôm sau thì mình lên bệnh viện mình được uh, các bạn phát cho bộ quần áo của người bệnh và um, bảo mình thay sau đấy là lấy ven truyền nước và làm ở cái phòng truyền nước để đợi đến lượt cảm giác <laughs> cũng một chút là buồn chồn lo lắng khi mà mình được ừ, khi mà mình đến vượt đi vào trong cái phòng mổ rồi ấy thì có y tá đến hỏi thăm này ở đấy viện bác sĩ cũng rất là cẩn thận nha các bạn đến lúc thì mình cứ tưởng mình chỉ không được gặp bác sĩ chính nhưng mà đến lúc mà trước khi mà họ gây mê cho mình ấy thì bác sĩ chính cũng đến hỏi ờ, em muốn như thế nào hay là em muốn ra sao ra sao ra sao thì Jenna cũng nói nó sẽ là mình muốn như thế này này kia Đó. Ờ, rồi sau đấy mình không biết trời đất là gì nữa chỉ biết là lúc mình tỉnh dậy sau 8 tiếng mệt nó không thể nào mà động đậy chân tay được vậy xong cái mặt thì không có cảm giác gì hết thì thấy nó bì bì tơ tơ ba ngày Jenna ở bệnh viện được uh, truyền thuốc và truyền nước uh, miễn phí hết các bạn nhé rồi được ở bệnh viện cũng miễn phí bác sĩ cũng cẩn thận lắm sắp xếp cả y tá chăm sóc ờ, thì ba ngày đấy y tá cũng liên tục truyền trường đá cho các bạn để cho cái cái mặt nó đỡ bớt sưng nó bớt phù lề còn những bạn nào làm ít ấy, mà cái độ hồi phục nó nhanh thì chỉ một hai ngày đã được xuất viện rồi bạn còn nếu bạn nào ở xa mà mình mua vé bay bay đi bay lại thì mình có thể là xin bác là cho ở lại bệnh viện một đến hai ngày nữa như vậy là mình cũng đỡ tốn tiền khách sạn là các bạn Thế khi bạn xuất viện thì y tá sẽ hỏi bạn bạn muốn uh, mua thuốc thuốc tiêm hay là bạn muốn mua, mua thuốc uống bởi vì là cái thuốc uh, tiêm thì sẽ làm cho bạn là ờ, giảm sưng với giảm phù lề nhanh hơn so là thuốc uống và mình đã chọn là thuốc tiêm mình mua mình nhớ là mình mua 5 ngày khoảng 5 triệu đó các bạn và còn về hậu phẫu ấy thì một tháng không được đánh răng này không được ăn đồ cứng này không được nhai không được làm ốp này không được vận động uh, mạnh này thể dục thể thao quá mạnh này rồi ờ, chỉ được là hút cháo xay nhuyễn hoặc là hút sữa hoặc là uống nước yến đó uống một tháng thì các bạn được uh, cắt chỉ thép mấy cả định hình lại cái khớp cắn Gina mất độ khoảng 10 ngày cảm thấy rất là mệt vì là không ăn được gì nhiều á cổ họng thì đau cái hàn thì lệch thép Ôi, tiêm thuốc 5 ngày ấy, ngày nào cũng tiêm mệt lắm à, sau 10 ngày thì sức khỏe của Gina dần ổn định lại cái tháng đầu tiên ấy thì cái mặt của của Gina nó bị ờ, tấy nó sưng thì ờ, nó cũng tròn chị mà nhìn nó trẻ lắm phải trẻ ít nhất 10 tuổi ấy. nhìn nó có bầu bĩ mà nhưng mà nhìn nó vẫn đơ các bạn bởi vì nó sưng ấy. mà không cười thì không sao mà cười thì hơi đơ ngay cả người thân mà không nhận ra đấy là Gina đấy cơ cái mặt thì nó mũ mĩm phúng phím yêu lắm rồi cái miệng thì ờ, nó duyên trước đấy thì na không tưởng tượng được là khi mà mình làm cái hàm hô bằng cái miệng này nó lại duyên đến mức độ như vậy cảm thấy vui lắm hạnh phúc lắm mà mình không tưởng tượng được cái kết quả nó ngoài cái sự mong đợi của Gina khoảng 6 tháng đầu thì cái mặt nó bầu bĩnh và nó đẹp nhưng mà vẫn bị đơ nha các bạn ừ, khi bạn cười nó vẫn bị đơ và đến sau ngoài 6 tháng thì cái thời điểm này là thời gian là đẹp nhất tự nhiên nhất và đến ngày hôm nay chúng đã làm là một năm um, 6 tháng thì chúng không gặp bất kỳ cái trở ngại khó khăn hay những biến chứng gì cả vì cũng có rất nhiều bạn inbox hỏi Gina là ờ, bà, à, chị có bị đau buốt ê khi mình trở trời hay không hay là có bị chảy xệ mặt hay là có ăn khó nhai gì không thực sự thì Gina ok trộm vía không có vấn đề gì cả mình hoàn toàn cảm thấy bình thường cái ưu điểm về các hàm hô hàm móm các bạn nên biết là thứ nhất nó sẽ cho các bạn một góc nghiêng thần thánh như Zealand Thứ hai là nó sẽ hạn chế là cười hở lợi và hở líu 80 đến 90 phần trăm các bạn. Thứ ba là môi không làm gì vẫn cứ duyên và gợi cảm. À, các bạn có thể tự tin giao tiếp, cười thoải mái cười tẹt vô cười vô điều kiện nhưng vẫn cứ đẹp một điều là các bạn không cần phải chê miệng cười mất tự ti như trước khi các bạn chưa phẫu thuật thẩm mỹ và thứ tư là khớp nhai thì sắc bén thì chưa bao giờ được sắc bén nha các bạn và cái thứ năm là nếu các bạn bị hô hay móm xương thì nó sẽ hết đến 99% Đối tượng nào lên đi cắt hàm hô và hàm móm? Chúng ta tin là có khá nhiều các bạn hiểu sai về cái hàm hô và hàm móm đến 99% các bạn sẽ nghĩ là à mình bị hô mình bị hóm thì đầu tiên mình sẽ đi tìm đến là bác sĩ nha khoa để lẹp cái răng cái đấy nó chỉ khắc phục khi mà các bạn bị móm hay hô về răng thôi còn có những bạn mà bị móm hay hô về xương bạn lẹp xong rồi thì cái tình trạng nó không tiến triển gì tốn thời gian là ít nhất là 2 năm, 1 năm hay 2 năm và tốn tiền Nếu các bạn chưa biết là bản thân mình bị hô hay móm về răng hay xương thì Gina khuyên các bạn nên tìm cái bác sĩ mà chuyên về xương, răng, hàm mặt Tức là về chuyên về xương và chuyên về răng Đừng có đi tìm bác sĩ về chuyên về răng không Bác sĩ chuyên về răng người ta chỉ có khuyên các bạn là nên làm răng sứ này Rồi là đi lẹp răng này Rồi ờ, bác sĩ nếu mà chuyên về xương, về răng thì bác sĩ sẽ cho các bạn lời khuyên đúng nhất như vậy thì các bạn sẽ đỡ mất thời gian này, mất chi phí nhiều lần. Mình kể cho các bạn về người bạn của mình. Bạn ấy bị móm hàm và việc đầu tiên là bạn ấy đi lựa chọn là đi lẹp răng mà bạn ấy chọn cái phương pháp lẹp răng mà trong mà không có nhìn thấy á phương pháp rất là đắt tiền à, sau khi lẹp răng ngồi thì các bạn ấy cảm giác là vẫn không một đẹp mà tại sao ở răng mình bây giờ nó lại bị vỗ và bạn ấy lại tiếp tục đi à, làm răng sứ và sau khi làm răng sứ rồi thì bạn ấy cảm thấy vẫn không đẹp và gần đây nhất mình có nhớ là bạn có đi làm cái cắt hàm móm rồi bạn ấy than phiền trời ơi trước đấy mà mình có biết là bây giờ mình bị móm móm xương thì tốt mình đã đi làm thì cắt hàm móm xương được lâu rồi đỡ phải mất công đi lẹp răng ra xong bây giờ lại làm răng sứ xong bây giờ đi cắt hàm móm mất bao nhiêu công khi bạn ấy cắt hàm móm xong ấy mình nhìn bạn ấy đẹp mà thay đổi cách hoàn toàn luôn và mình chính bản thân mình cũng không nhận ra luôn bạn đẹp hơn rất rất là nhiều à, vậy nên khi các bạn biết là mình xấu ở cái chỗ nào ở cái điểm nào mình tìm đúng cái khuyết điểm và mình đi mình chỉ khắc phục cái khuyết điểm đấy đúng khuyết điểm đấy thôi và Gina chúc các bạn phẫu thuật thành công và đừng quên nhấn like chia sẻ và theo dõi kênh của Gina nha đừng quên nha please please và uh, các bạn muốn hỏi gì với Gina về làm đẹp thì cứ comment ở dưới video nhé Gina sẽ trả lời từng bạn một Xin chào hẹn gặp lại các bạn Hẹn gặp lại các bạn trong video thứ ba tuần tới nhé Bye